Bảo vệ môi trường sống, hệ sinh thái, xử lý rác thải hiện là ưu tiên hàng đầu ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Có nhiều cách xử lý rác thải khác nhau và biến rác thải trở thành tác phẩm là cách độc đáo nhất. Từ những vật liệu sử dụng thường ngày bị bỏ đi như là đĩa CD cũ, vỏ chai nhựa, thủy tinh, vỏ xe vân vân. Vũ Thị Hồng Trinh, ngụ ở phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng nghiệp của mình đã tái chế thành những sản phẩm tinh xảo Hàng ngày nhìn thấy lượng rác thải ở khắp nơi, cô gái trẻ đã nảy ra ý tưởng vận dụng chúng để biến thành những đồ vật trang trí. Đến nay, Trình và nhóm bạn đã sở hữu hơn 400 sản phẩm như là chiếc giỏ sách làm từ khoen mở non bia, bình hoa làm từ vỏ chai thủy tinh, hoa làm từ vỏ chai nhựa, hồ cá xinh xắn được làm từ màn hình vi tính hay một khu vườn độc đáo với bàn ghế làm từ vỏ xe. Công việc mà chúng tôi đang làm chỉ muốn truyền tải một thông điệp duy nhất đến với đến với mọi người. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường. Chúng ta không thể để việc giải quyết các vấn đề này cho các chuyên gia mà mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm hơn đối với môi trường mà chúng ta đang sống. Ngày qua ngày, nhóm bạn trẻ vẫn miệt mài sáng tạo bởi họ hiểu được rằng giá trị của cuộc sống đôi khi xuất phát từ những công việc hết sức giản đơn, từ việc tận dụng các nguồn rác tái chế Chúng ta vừa chung tay bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm nguồn nguyên liệu và năng lượng cho thế hệ mai sau.